các bác sẽ hiểu qua được về nó thứ nhất đây đây là cái hột tài xỉu và em đã làm cái chip báo dung bốn mặt vào cái hột này và khi đi chơi các bác chỉ cần mang được một hột tài xỉu này vào trong sòng sới thôi hai hột này là hai hột chợ nắp và chén hoàn toàn là nắp chén chợ đây đây là cái máy báo dung khi bà chơi bác chỉ cần bật máy lên cái với cái máy báo dung này thì các bác lúc đâu cũng được đưa cho ai cầm cũng được bởi vì nó rất là nhỏ gọn và với cái bộ đồ chơi tài xỉu báo dung bốn mặt này các bác chỉ cần luồn được hột vào xong sới cho người ta thôi cho người ta lắc mình đứng ngoài cầm cái máy báo dung là coi như đã nắm chắc trong tay phần thắng rồi đây đây là cái nhịp dung của cái bộ đồ chơi tài xỉu báo dung bốn mặt này mỗi mặt nó sẽ có một nhịp dung để cho các bác phân biệt được và sẽ có mặt 3, mặt 4 là không dung bởi vì mình dung bốn mặt mà thì sẽ có hai mặt không dung với cái bộ đồ chơi tài xỉu báo dung bốn mặt này em bao cho các bác nam châm không hít nước muối nổi và dọi đèn trong sau đây thì em sẽ test thử một vài tiếng để cho các bác thấy được cái độ hiệu quả mà cái bộ đồ chơi tài xỉu báo dung bốn mặt này nó mang lại cho các bác là như thế nào đây cái máy bao dung này thì em ờ, cầm ở tay bởi vì nó rung rất là nhẹ vậy nên mình có để ở đây các bác cũng không thể biết được nên em sẽ cầm để em cảm nhận và báo nhịp rung cho các bác máy không rung không rung thì chắc chắn trong này sẽ có mặt 3 hoặc mặt 4 mặt 3 hoặc mặt 4 ở đây thì một là em các bác bỏ không đánh bởi vì nó cũng ở giữa quan nên mình cũng không thể biết được tài hay xỉu còn nếu như mà các bác ưng kết tài hay kết xỉu thì đấy là các bác tự đánh còn nếu không thì mình bỏ qua cho chắc em sẽ vẫn dở ra cho các bác xem xem trong này có 3 hoặc 4 không các bác nhá đây có mặt 3 chuẩn chưa ạ máy dung hai ngắn hai ngắn ở đây thì em chắc chắn là sẽ có 5 em đánh tài các bác nhá máy rung một dài một dài đây là có hai này mà hai này về em đánh xỉu các bác nhá đây xỉu chuẩn chưa ạ máy lại báo một dài tiếp một dài tiếp mình lại đánh xỉu các bác nhá đó chén này có xỉu à, có một dài có mặt hai nhưng mà bị phản đúng không các bác phản này là phản thế hột nên là mình đánh khi chơi tài xỉu các bác cũng không thể tránh được đúng không ạ đây là do phản thế hột có mặt hai nhưng nó lại về tài đúng không chứ không phải do máy báo không chuẩn được chưa ạ phản một chén các bác nhá máy báo hai dài hai dài đây là có mặt 6 mà sáu em đánh tài các bác nhá đây có 6 về tài đúng không ạ máy lại báo một giải một giải đây lại có hai mình lại đánh xỉu đó có xỉu chuẩn chưa ạ máy báo một ngắn này một ngắn mình lại đánh xỉu tiếp các bác nhá đó một ngắn xỉu bão luôn chuẩn chưa ạ máy rung hai dài hai dài đây là có lục em lại đánh tài lục tài nha các bác nhá đó có lục về tài đúng chưa ạ vừa rồi thì em cũng đã test thử cho các bác một vài tiếng các bác cũng đã thấy được cái độ hiệu quả